Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của em Ở video trước em đã chia sẻ với mọi người về câu chuyện của bản thân Cũng như cách em lấy lại được số tiền đó như thế nào Và chỉ ra cho mọi người những điều mà mọi người cần tránh Để có thể thành công được hơn ở bộ môn mình đang theo đuổi Thì với video ngày hôm nay em tiếp tục chỉ ra cho mọi người biết thêm được những lưu ý Mọi người cần nên nhớ Và tại sao mọi người chơi tài xỉu luôn thua Ok, thì có lẽ tài xỉu online không còn xa lạ gì với anh chị em Nhưng nhiều người vẫn có suy nghĩ chơi online thì ít có chiến thuật Và bây giờ em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Cái suy nghĩ đó của mọi người là hoàn toàn sai Qua những bài học em đã rút ra được và đứng dậy như bây giờ Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào lưu thứ nhất Mọi người cần nhớ cho em là tài xỉu có lập trình hay không thì em cũng xin khẳng định với mọi người là tài xỉu có lập trình và tất cả kết quả của tài xỉu đều do nhà cái sắp xếp nhà cái muốn ra cái gì thì ra cái đó và lưu ý thứ hai là mọi người chơi qua đại lý và các con game bịp thì khi mà chơi qua đại lý là các bạn đã qua thua rồi ạ vì tất cả đại lý đều là của nhà cái thì khi mà mọi người chơi qua đại lý thì đồng thời đồng nghĩa với việc mọi người đã dính phải một cái thiết bị theo dõi của nhà cái rồi mọi người nhé thì trong quá trình mọi người chơi con game đấy mọi người nạp suốt bao nhiêu thắng thua như thế nào thì bọn nó đều nắm bắt được hết thì khi mà mọi người chơi mà bị kiểm soát như vậy thì chẳng có cái gì là xanh chín cả rồi phải không ạ và đương nhiên chắc chắn là mọi người sẽ thua thì với sự phát triển của ngành giải trí online bây giờ tạo điều kiện cho mọi người có sân chơi công bằng hơn tuy nhiên tranh thủ thời cơ đó những sòng bạc trực tuyến cũng mọc lên như nấm nên em mong mọi người hãy cân nhắc chọn cho mình một cổng game uy tín để không bị lừa. Và lưu ý thứ ba, em muốn nó mọi người bản thân em cũng đã dính phải và em cũng đã từng xóa giúp cho rất là nhiều người mọi người khi chơi ấy mọi người hay dính phải cái mã đại lý cái mã ẩn của đại lý thì vô tình khi mà tạo tài khoản mọi người sẽ nhấp phải một cái đường link nhưng cái link đó không phải là link của trang tổng mà là link của các ờ, đại lý nhỏ thì khi mà tạo tài khoản ở cái link đó thì đồng nghĩa với việc tài khoản của mọi người đã bị dính cái mã đại lý mã ẩn của bọn nó rồi ạ ok thì ở đây với những anh chị em nào mà đã vô tình không may dính phải cái mã đại lý cái mã ẩn của bọn nó thì hãy nhắn tin cho em em sẽ giúp và xóa cho mọi người để mọi người có được một cái tài khoản sạch để mọi người có thể thoải mái chơi thì uh, lưu từ từ Em muốn no ờ, mọi người nhớ là tuyệt đối không nên tham gia bất kỳ một nhóm kéo nào hết Và em cũng xin khẳng định là không có một cái nhóm kéo nào cho mọi người Hoặc là nếu mà có kéo thì cũng chỉ kéo được cho mọi người ăn 4 năm tay thôi là ra xin phí xin lộc của mọi người còn nếu không kéo được thì lại chặn mọi người và cắt liên lạc để mọi người không tìm ra cho nên tốt nhất mọi người không nên tham gia bất kỳ một nhóm kéo nào hết và lưu ý thứ năm thì mọi người ờ, tuyệt đối không nên muốn top hack và tún hack thì top hack là gì nó được giới thiệu là một công cụ có thể giúp mọi người chơi biết được kết quả và qua mặt nhà cái và kiếm được tiền một cách cực kỳ dễ dàng nhưng mà anh chị em hãy nghĩ đến việc nhà cái có đủ khả năng để thay đổi kết quả game nên là khiến bạn có thể nhận phần thua bất kỳ lúc nào đừng ngu muội nghe những lời hứa và lời lừa đảo để rồi vừa thua bạc lại mất thêm cả đống tiền vào tun và top hack nữa hãy thức tỉnh đi và cuối cùng em cũng muốn nhắc mọi người mọi người chơi cái gì cũng vậy không được tham không được đặt nặng vấn đề thắng thua ví dụ như nạp mà 10 triệu thì mọi người chỉ nên ăn nhiều nhất 10 triệu tuyệt đối không nên ăn ví dụ mà mọi người nạp 10 triệu mà mọi người ăn đến 20 triệu mà hoặc là ăn lên 7 80 triệu thì sẽ rất là khó và cả khi mà có ăn được thì cái phần trăm tài khoản của bạn bị nhà cái soi rất là cao vì sẽ có một ờ, bộ phận nhà cái chỉ chuyên đi soi các tài khoản nạp ít mà thắng nhiều và tuyệt đối mà khi mà các anh chị em tham gia chơi thì không tuyệt đối không được vay mượn anh chị em chơi phải xác định điểm dừng hợp lý ví dụ như trước khi chơi hãy đặt cho mình một mục tiêu thắng bao nhiêu và thua bao nhiêu và phải biết cắt lỗ kịp thời thì à, với video ngày hôm nay em cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người với một cái góc nhìn về tài xỉu và những cái kinh nghiệm mà em đã đúc kết được từ bản thân và mong muốn mọi người khi mà đã tham gia vào bộ môn này thì sẽ có được một ờ, định hướng tốt đẹp hơn và nhìn nhận tránh được những cái lỗi mà mình đang mắc phải và có thể kiếm được tiền từ ờ, cái bộ môn mà mình đang theo đuổi thì em cũng xin phép dừng video tại đây hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và chúc mọi người thành công hơn nữa ở cái thị trường mình đang theo đuổi mọi người hãy giúp em uh, like và đăng ký kênh để uh, mỗi lần em ra video tiếp theo mọi người có thể đón nhận một cách sớm nhất xin hẹn gặp lại mọi người